Tích nhận định thị trường tuần từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022 của kênh đầu tư TGC. Như quý biết ạ, thì tuần qua một tuần ờ, giảm điểm rất là mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường của chúng ta ờ, trong một tuần có 5 phiên thì 4 phiên đầu tuần giảm giá, chỉ tăng giá nhẹ tại phiên cuối tuần. Ờ, thị trường chúng ta thì mở cửa 1434 à, nhanh chóng giảm về gần 100 điểm về đến vùng 1352 trước khi ờ, tăng nhẹ cuối tuần và đóng cửa tuần ở vùng 13979. Có thể nói là thị trường của chúng ta tuần qua giảm điểm thì nó cũng không quá bất ngờ sau khi nó break out cái ờ, kênh tăng giá đường hỗ trợ rất là mạnh ở vùng giá là 145x và khi nó đã thủng 145x thì nó nhanh chóng lao về vùng 135x có thể nói là cái đợt lao dốc này của thị trường thì khá nhiều nhà đầu tư F0 thì khá bất ngờ và ngỡ ngàng. Nhưng đối với những nhà đầu tư FN, đặc biệt những nhà đầu tư đã ở thị trường trên 5 năm thì không hề bất ngờ một chút nào cả. Cái việc giảm điểm của thị trường này thì đã được tôi dự đoán từ trước, cách đây 3 ờ, tuần. Tôi nhớ khi đó là VN Index của chúng ta ờ, test về vùng là 1450. Tôi dự kiến là thị trường sẽ có một nhịp hồi lên trở lại trên 1500 trước khi giảm về vùng 136x đấy và những đích tiếp theo nó có thể sâu hơn vùng 2x nhưng mà lúc đó thì thị trường tăng giá nó vượt cả kỳ vọng đó chúng ta có thể nhìn thấy cái nhịp này này 1444 này tôi dự kiến nó về quanh 1500 này nó sẽ đi xuống nhưng sau đó thị trường lại có một nhịp bật ngược lên đến vùng 1525 trước khi đi xuống và cái này thì khá nhiều nhà đầu tư F0 lúc đó là tin tưởng là thị trường có thể lên rồi vượt đỉnh nghìn sáu nghìn lúc đó cũng rất nhiều chuyên gia ra nhận định thị trường sẽ vào uptrend nọ kia thì tất nhiên là đây là tôi nói không có ý muốn nói là cái việc nhận định đúng sai ở thị trường nhé, thì nó là điều rất bình thường Đấy, thị trường nó luôn đúng còn chúng ta có thể đúng có thể sai nhưng mà tại thời điểm đó rõ ràng là thị trường nó vào cái vùng đỉnh nó khá là rõ nét nếu mà chúng ta nhìn dài hơn nữa, thì thực ra thị trường của chúng ta đã gãy chen à, gãy chen thực ra là từ đợt tháng 1 rồi sau đó khi đợt mà phá vùng 1480 này sau đó mặc dù thị trường lên trở lại vùng 1520 thật nhưng thực ra nó chỉ men theo chen đó thôi đây còn chúng ta nhìn cái bản chất chen tăng của thị trường theo cái đường màu xanh này là bản chất chen tăng của thị trường là đã gãy rồi đó sau đó chỉ men theo cái chen tăng này thôi và nó kéo dài thì càng kéo dài thì cái đỉnh nó càng men theo lên được cao và bây giờ thì thị trường có thể nói là cái chen tăng của chúng ta gãy rồi chen tăng của chúng ta gãy từ tháng 1 rồi và thị trường của chúng ta thì bây giờ bước vào quá trình điều chỉnh Dow chen thì chưa chắc nhưng chắc chắn là vào một nhịp điều chỉnh điều chỉnh khá là mạnh đó tin tức tuần qua thì tuần qua chúng ta biết là sau những cái thông tin uh, bắt bớ tuần qua thì chúng ta có cái thông tin là bắt uh, Ờ, bắt ờ, ông Đỗ Thành Nhân ờ, chủ tịch của Louis Capitan và dòng họ Louis cũng như bắt ông Nam tổng giám đốc của chứng khoán Chí Việt thì chúng ta biết là những cái thông tin bắt bớ trước đó là có bắt ông Trịnh Văn Quyết chủ tịch tập đoàn FLC sau thì ông Dũng của Tân Hoàng Minh nói chung là những cái việc bắt bớ ở thị trường nó gọi là những vụ thiên nga đen thế thôi còn lại nó ảnh hưởng thị trường nhất thời còn bản chất thì thị trường sẽ vận động theo cái quy tắc chung của thị trường đó là tăng chán thì giảm giảm chán thì tăng cũng như những má nào xấu mà tăng mạnh thì sau đó sẽ giảm mạnh những má nào tốt mà tích lũy đủ thì nó sẽ tăng đó là quy tắc chung của thị trường xét dưới góc độ ờ, thông tin thì chúng ta biết là hiện nay trên thị trường thì nó có khá nhiều ảnh hưởng thông tin ở quy mô thế giới thì chúng ta biết là việc Fed tăng lãi suất thì sẽ ảnh hưởng rất lớn và thị trường chứng khoán Mỹ phiên ngày cuối tuần cũng giảm rất mạnh, các chỉ số chính đều giảm trên dưới 3%. Chúng ta nhìn chỉ số Dow Jones này giảm 1.100 điểm 3,17%, chỉ số S&P 500 này giảm 138 điểm 3,13%, chỉ số Nasdaq thì giảm 400 điểm 403 điểm 2,94%. Có thể nói các chỉ số chứng khoán thế giới là đang bất lợi, tiếp tục điều chỉnh giảm đây, chúng ta sẽ cũng có thể phân tích qua chỉ số chứng khoán thế giới để chúng ta có cái nhìn chi tiết hơn trước khi phân tích chi tiết vào chỉ số chứng khoán Việt Nam. Đây, với chỉ số chứng khoán Mỹ nhé, chúng ta nhìn thấy chỉ số Dow Jones này thì sau khi nhịp giảm từ 37.000 xuống 33.000 đã phục hồi trở lại 35.400 và hiện nay thì đang tiếp tục quay xuống giảm có thể nói là chỉ số chứng khoán Mỹ coi như cái nhịp phục hồi đã xong bây giờ đang ờ, tiếp tục hướng đến cái xu hướng tiếp tục giảm đấy chúng ta nhìn thấy cái nhịp hồi rất là mạnh xong và bây giờ tuần tới thì nhiều khả năng chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ hướng đến vùng 33 ngàn hiện nay đang 33.008 đây là chỉ số Dow Jones chỉ số Nasdaq thì xu hướng xuống nó rõ hơn đây chỉ số Nasdaq 100 này đấy chúng ta nhìn xuống xuống rõ hơn hiện nay đang có hỗ trợ ở 13.000 thủng 13.000 thì nó chính thức chen rất là mạnh đấy chúng ta nhìn chỉ số Nasdaq giảm rất là mạnh rồi nhá từ cái mốc 16.670 đấy bây giờ là đang 13.356 giảm gần 20% rồi đấy trước đó thì giảm đến 21% sau đó bật ngược trở lại 50% số điểm đã giảm bật ngược trở lại 15.200 bây giờ lại lao dốc giảm và với cái đà này thì cái xác suất chỉ số Nasdaq đang vào pha C tức là sẽ tiếp tục cắm thủng 13.000 xuống test cái mốc 11.000 là rất cao Đấy. các chỉ báo kỹ thuật thì cũng báo xuống đối với chỉ số S&P 500 đây nó cũng tương tự chỉ số Nasdaq thôi cũng từ 4.800 à, xuống đến 4.160 bật ngược rất mạnh trở lại 4.650 bây giờ lại quay lại 4.270 rồi cái xác suất rất cao của chỉ số SP500 này sẽ là tiếp tục đi xuống tiếp tục đi xuống và vào pha C khi vào pha C thì nó sẽ tiếp tục giảm xuống sẽ hướng đến cái mốc 3.700 à, à, như vậy là chỉ số chứng khoán thế giới đặc biệt chỉ số chứng khoán Mỹ thì đang cho tín hiệu xấu tức là sẽ tiếp tục giảm giá à, như vậy nó sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến tâm lý của thị trường chứng khoán Việt Nam và không biết là thị trường chứng khoán Việt Nam tuần tới có phục hồi được không vì theo kỹ thuật thì chỉ số chứng khoán Việt Nam là đang tiến đến vùng xé phục hồi Đấy. còn một yếu tố bất lợi nữa là chúng ta biết là cái ờ, hôm thứ năm tuần qua thì chủ tịch Fed là ngài Powell ấy có nói đến cái việc là Fed sẽ tăng lãi suất mạnh trong cái cuộc họp ờ, vào ngày mùng 3 và ngày dạng sáng à, mùng 3 mùng 4 tháng 5. À, ờ, cuộc họp tháng 5 Fed sẽ tăng mạnh lãi suất, nhiều khả năng Fed sẽ tăng 0,5%. Bên cạnh đó thì Fed sẽ công bố là bắt đầu thắt chặt uh, ờ, QE, tức là bắt đầu bán các giấy tờ có giá trị trái phiếu tín phiếu ra để thu hồi tiền về, dự kiến là 95 tỷ đô một tháng. Chúng ta lưu ý nhé, năm 2015 khi Fed bắt đầu ờ, hạ bảng cân đối kế toán là một tháng Fed chỉ bán ra 10 tỷ thôi. Trong đó có 6 tỷ trái phiếu chính phủ và 4 tỷ là trái phiếu doanh nghiệp. Nhưng hiện nay thì Fed tăng quy mô lên gấp gần 10 lần. Tức là Fed sẽ bán ra là 60 tỷ trái phiếu chính phủ là tăng 10 lần và 35 tỷ trái phiếu doanh nghiệp. Chúng ta biết là tốc độ bắt đầu thắt chặt là tăng gấp gần 10 lần. Nên lần này dự kiến sẽ thắt chặt rất là nhanh và rất là mạnh nên nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung uh, thanh khoản của thị trường chứ nó sẽ không như năm 20 uh, à, không như năm uh, à, 2015 đâu 2015 thì khi Fed uh, thắt chặt thì không ảnh hưởng nhiều đến thị trường bởi vì thời điểm đó là Fed thắt chặt là có 10 tỷ đô một tháng thôi và sau đó cứ tăng 10 tỷ sau một quỹ đấy tức là sau 3 tháng lại tăng 10 tỷ nhưng lần này thì chúng ta chưa biết là sẽ tăng hay không nhưng ngay khởi động là là 95 tỷ rồi rất là lớn cái quá trình đảo ngược chính sách của Fed đã bắt đầu khởi động từ tháng 3 khi bắt đầu tăng lãi suất và kết thúc uh, mua uh, kết thúc QE và đến tháng 5 này thì quá trình đảo ngược sẽ siết mạnh hơn là lãi suất sẽ tăng cao hơn và cái thu hẹp lại QE uh, thu hẹp lại cái bảng cân đối kế toán rất là mạnh do vậy dự kiến thị trường có lẽ là cái tháng 5 sell in May sẽ chính xác tháng 5 sẽ là một tháng xuống khá là mạnh của thị trường à, cá nhân tôi thì nghĩ là thị trường sẽ mất 2 đến 3 tháng điều chỉnh khá là mạnh do vậy dự kiến tháng 5 tháng 6 sẽ hai tháng điều chỉnh khá là mạnh của thị trường thì chúng ta hết sức cẩn thận đó là trên bình diện thế giới còn về thông tin địa chính trị thì chúng ta biết là cuộc chiến Nga-Ukraine tập 1 thì đã kết thúc à, tập 2 thì đã đã bắt đầu tập 2 thì từ ngày 21 ờ, thì hai bên lại bắt đầu tăng hỏa lực ờ, đánh mạnh hơn ở vùng ờ, phía đông Donbass và cái tập 2 này sẽ tiếp tục diễn biến mạnh hơn nữa trong những ngày cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì dự kiến nó sẽ ảnh hưởng đến giá năng lượng. Đó là về tin tức và tình hình thế giới. Còn đối với Việt Nam thì sao? Đối với VN Index của chúng ta thì ờ, cá nhân tôi nhìn thấy VN Index của chúng ta đang tiến đến cái vùng có thể phục hồi. Đấy, chúng ta nhìn VN Index của chúng ta thứ nhất là nó chạm trend mặc dù nó xuyên thủng chen nhưng nó đang có xu hướng là với trở lại cái khu vực chen của nó hỗ trợ thì đang ở vùng 1370 nhưng nó đã xuyên thủng trước đó thì cái vùng 1260 này cũng rất là mạnh do vậy nếu trường hợp xấu nhé trường hợp xấu thì VN Index của chúng ta có thể lao dốc xuống vùng 132 x 1325 1330 nhưng sau đó vẫn sẽ có nhịp phục hồi tôi thì dự kiến VN Index sẽ có nhịp phục hồi quanh vùng 14 uh, 40 1450 à, đúng ạ đúng rồi 14 uh, 40 1450 trước khi lao dốc uh, xuống trở lại vùng 1250 và sâu hơn là vùng 1200 đó là cá nhân tôi thì dự đoán là như vậy như vậy xu hướng chính của viên index sẽ là xu hướng đi xuống do vậy nếu đối với nhà đầu tư mà cầm hàng thì tôi khuyến nghị là chúng ta nên ở thời điểm hiện tại thì chúng ta không nên thoát hàng mà chúng ta nên chờ cái nhịp index phục hồi trở lại vùng 14440 cộng trừ 10 giá nhé thì đó sẽ là khu vực chúng ta nên thoát hàng còn thực tế thì tất cả những khách hàng mà theo dõi kênh của tôi thì khi viên index ở vùng 1520 là tôi đã khuyến nghị quý vị bán hết và tạm đứng ngoài rồi đấy còn mua thì khá nhiều quý khách hàng hỏi tôi là thời điểm hiện tại có mua ăn hồi hay không tôi thật thường thì tôi không đánh sóng hồi những cái sóng hồi T cộng T3 T5 thì tôi không đánh tôi sẽ mua tại những nhịp sóng nó có những nhịp tăng kéo dài 2-3 tuần cơ. Chứ những nhịp hồi T cộng nó rất là nguy hiểm. Có thể là chúng ta ăn thì được 5-10% đấy. Nhưng cũng có thể chúng ta sẽ bị mất 10-15% cơ. Bởi vì khi một con xe đang lao dốc nó chưa đến vùng mà có khả năng tạo đáy thì chúng ta vào nó rất là nguy hiểm. Còn tất nhiên là quý vị mà lướt sóng có những quý vị lướt sóng ngắn rồi vào những cổ phiếu nóng thì tôi chịu. Cái này thì nó có thể là <laughs> tăng trở lại 15 20% đấy nhưng cũng có thể bị vả thêm 2 30% là bình thường mà quý vị nên nhớ là cái giai đoạn ờ, cả nhà cùng vui là nó kết thúc rồi bây giờ là phải giai đoạn chọn lọc rất là kỹ thị trường đã vào xu hướng điều chỉnh thì đao chen thì 10 cổ phiếu sẽ là 7 8 cổ phiếu giảm cơ, chỉ có 2 3 cổ phiếu tăng thôi. Do vậy xác suất để chọn đúng nó rất là khó đấy. Không không dễ dàng đâu. Đó là với chỉ số VN Index chỉ số vn index thì tôi nghĩ là nó nó nó có thể phục hồi do vậy chúng ta có nằm trên thị trường chúng ta cũng hết sức bình tĩnh bởi vì là đây, vn index của chúng ta à, các chỉ báo kỹ thuật thì vẫn đang chỉ báo xuống tuy nhiên à, hiện nay thị trường đang tiến vào vùng ờ, quá bán nó hoàn toàn có thể phục hồi chúng ta có thể nhìn thấy hai phiên thị trường tạo ra cái vùng cân bằng đóng cửa mở cửa nó khá là gần nhau và nó cho thấy hiện nay thị trường đang đã đạt được trạng thái cân bằng ngắn hạn ngắn hạn là cung cầu đang cân bằng đấy do vậy là chúng ta có thể kỳ vọng thị trường sẽ có như phục hồi vào tuần tới tuy nhiên đây cũng chỉ nếu phục hồi nó cũng chỉ là như phục hồi kỹ thuật và phục hồi để chúng ta thoát hàng thôi nhé nên nếu mà quý vị còn hàng thì chúng ta canh vùng 1440 cộng trừ chúng ta thoát ra thôi chứ cũng không kỳ vọng gì thị trường quay trở lại 1500 rồi áp chen đâu không có đâu quan điểm của tôi không có đâu à tất nhiên đây là quan điểm cá nhân tôi nhé đây tôi cũng không tôi đưa ra khuyến nghị là trên quan điểm cá nhân tôi chứ tôi cũng không áp đặt lên quý vị bây giờ chúng ta lớn hết rồi chúng ta 18 cộng rồi thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm với đồng tiền của mình được thì mình hưởng sai mình chịu mọi cái thông tin à, mọi cái nhận định của à, mọi người thì đều là thông tin để chúng ta tham khảo có thêm góc nhìn có thêm cái thông tin để chúng ta đưa ra quyết định À, xử lý chính xác hơn thôi đối với vần đi 30 nhé vần đi 30 thì à, cũng đang ở cái chen thực ra vần đi 30 cũng phá kênh từ tháng 12 rồi sau đó men theo chen thôi bây giờ vần đi 30 đang trong cái kênh giá này và đang được hỗ trợ ở vùng 1440 cộng trừ thì tôi cũng kỳ vọng là VN30 sẽ có nhịp phù hồi chung với VN Index. Do vậy là chúng ta hết sức lưu ý uh, hiện nay thì thị trường rõ ràng là nó đang ở xu hướng là điều chỉnh quá trình điều chỉnh chưa kết thúc đâu đấy thì tôi nghĩ chưa thị trường còn tháng 5 tháng 6 ở phía trước cơ do vậy chúng ta hết sức chú ý nếu quý vị nào còn hàng thì chúng ta nên canh nhịp phục hồi kỹ thuật để bán thôi cá nhân tôi đánh giá thì vn 30 nếu phục hồi nhiều khả năng sẽ phục hồi có thể phục hồi trở lại vùng 149x đấy đây sẽ là khu vực để quý vị thoát hàng trước khi nó lao dốc xuống tiếp tôi tôi không đánh giá cao khả năng tăng đâu trước khi lao dốc xuống tiếp và đích đến của lần sau sẽ là vùng 1350 xa hơn là 1200 <clears throat> đó là về chỉ số chung như vậy với chỉ số chung thì có lẽ chúng ta nên chờ nhịp phục hồi của thị trường để chúng ta thoát hàng nhé còn ờ, tôi sẽ phân tích chi tiết từng cổ phiếu một để chúng ta có cái nhìn ờ, rõ hơn Tôi sẽ phân tích nhóm cổ phiếu vn 30 nhé. Đối với cổ phiếu vn 30 này, ACB này, chúng ta đang thấy ACB đi trong một cái tích lũy trong một cái kênh giá hẹp. Được hỗ trợ ở phía dưới là vùng 31. À, kháng cự phía trên là vùng giá 36. Ở cái vùng 31 36 này khi nào ACB còn đi trong vùng này thì chúng ta chưa thể khẳng định được là ACB đang ở quá trình là tái tích lũy để break out lên hay là quá trình đang phân phối để downtrend xuống Cá nhân tôi thì đánh giá là thị trường chung đi xuống do vậy nhiều khả năng đây là quá trình phân phối hàng và khi nào ACB thủng 31 thì nó sẽ chính thức đao downtrend. Do vậy là ở ờ, hiện tại thì tôi tôi không khuyến nghị quý vị mua. Tuy nhiên nếu quý vị có ACB thì chúng ta có thể canh ACB khi có nhịp phục hồi lên chung theo thị trường thì chúng ta bán thôi. Tôi kỳ vọng ACB có thể phục hồi lên trở lại vùng giá 34, đấy 338 34. Nếu quý vị cầm ACB chúng ta nên thoát hàng ở khu vực này chúng ta sẽ cờ cơ hội khác đấy chứ còn chúng ta đợi nó phá hẳn 31 để chúng ta cắt cũng được đấy là tín hiệu chắc chắn nhất nhưng nếu mà phá 31 thì từ 34 xuống 31 nó cũng khá là nhiều 12% nữa tôi nghĩ là nó hơi xa các chỉ báo kỹ thuật nhé thì ACB đang chỉ báo kỹ thuật giảm đấy trên sát tuần cũng báo giảm khá là lâu rồi báo đỉnh từ tháng 6 năm trước cơ Đấy, từ ngày ở 36 cơ. Sau suốt quá trình đó là các chỉ báo kỹ thuật chỉ chỉ báo phục hồi kỹ thuật ngắn hạn thôi. Chứ còn không hề có chỉ báo uptrend. Đối mã cổ phiếu BIDV. BIDV thì chưa vào downtrend các bạn nhé. BIDV khi nào BIDV phá 32 mới vào downtrend. Hiện nay BIDV đang có một cái hỗ trợ 38. Nhiều khả năng tại đây BIDV có thể bật kỹ thuật trở lại vùng giá 43 Đấy. do vậy nếu quý vị cầm BIDV thì có lẽ chúng ta cũng nên canh khi BIDV phục hồi trở lại vùng giá 4 42 43 này chúng ta cắt nghỉ thôi tạm nghỉ thôi <coughs> đúng cổ phiếu Bảo Việt cổ phiếu Bảo Việt thì đang đi trong cái kênh giá vẫn là kênh tăng giá nhé đấy đây chúng ta nhìn thấy đang kênh tăng giá nhưng mà bị chặn trên bởi vùng 68 à, hiện nay đang 63 nếu quý vị cầm hàng thì Bảo Việt phục hồi lên vùng 67 68 chúng ta thoát hàng thôi chứ chúng ta cũng rất khó kỳ vọng Bảo Việt có thể áp chen khi thị trường chung tăng giá và chúng ta nhìn mấy cái phiên mà Bảo Việt lên đến vùng 68 ờ, này áp lực bán rất là mạnh khối lượng rất là mạnh tiếp theo xem mã CTG ngân hàng công thương CTG thì đang chạm đúng hỗ trợ cứng 285 CTG bục 285 thì sẽ giảm rất là sâu Đấy. quý vị có thể chờ một là CTG bục 285 quý vị cắt hoặc nếu không theo tôi an toàn thì CTG có thể phục hồi trở lại vùng giá 32 325 quý vị nên cắt ở khu vực này thì nó sẽ là phù hợp hiện nay giá đang 294 tôi không đánh giá cao cái việc CTG theo tôi thì bục giá 285 là xé bục xé phá nhưng vấn đề là phá luôn tuần tới hay là chờ nhịp sau mới phá thì tôi chưa biết nhưng theo tôi khuyến nghị thì quý vị nên ờ, canh để thoát thôi đối FPT FPT thì tôi nghĩ là tôi nhìn thấy 3 tuần liên tiếp phân phối hàng với cái khối lượng khá là mạnh mà FPT thì vượt đỉnh trong cái giai đoạn thị trường chung đang xấu và theo định giá FPT hiện nay đang định giá hơi cao tôi nghĩ là hơi cao mặc dù lợi nhuận FPT khá tốt nhưng đang định giá cao, đặc biệt là rất cao so với thị trường chung. Mặt bằng thị trường chung hiện nay PE đang là 16 nhưng FPT thì đang cao hơn thị trường chung gần gấp đôi, 26 rất là cao. Thì tôi nghĩ là FPT nếu quý vị cầm thì nên thoát hàng nhé. Vùng giá 111 này thì cũng cũng là cao rồi. 12 này, không quý vị có thể canh nó hồi được lên 15 16 thoát hàng thôi. Không kỳ vọng nhiều ở cái thời điểm hiện tại. Khi mặt bằng chung xuống, định giá thấp xuống thì FPT sớm muộn cũng sẽ bị kéo tu xuống. GAT, GAT thì vẫn đang nằm trong quá trình uptrend. À, tuy nhiên GAT nhịp vừa qua chạm đến 100 quay lên. Khi nào GAT thủng 100 thì sẽ là chính thức downtrend. Tôi thì nghĩ là mặc dù giá khí đang tăng nhưng mà cái lợi nhuận của GAT hiện nay cũng không tăng quá nhiều. Do uh, ờ, GAT thì là công ty của nhà nước và còn có nhiều cái trách nhiệm dẫn đến bình ổn thị trường uh, năng lượng nữa do vậy tôi nghĩ là gas thời điểm hiện tại cũng không phải lúc để chúng ta giao dịch Đấy, gas bị chặn trên bởi hai là 125 chặn dưới bởi 100 phá một trong hai ngưỡng này thì sẽ có xu hướng lớn tôi thì tôi thiên về hướng là sẽ phá xuống 100 do vậy quý vị cầm gas thì chúng ta nên canh phục hồi gas phục hồi lên vùng 120 chúng ta nên cắt hàng thôi thoát hàng thôi chứ nếu không đợi đến mức 100 chúng ta cắt cắt lỗ thì nó khá là sâu GVR. Đối với tập đoàn Cao su Việt Nam thì đã gãy uptrend rồi. Gãy uptrend từ khi lúc phá qua 36 này. Sau đó nó cũng chỉ phục hồi lên 36, 37 và đi xuống. Hiện nay thì đang 295. Tôi tôi nghĩ nếu phục hồi nhịp trở lại thì cao nhất là phục hồi trở lại 36. Nếu không nhiều khả năng chỉ phục hồi được 34 thôi. Có lẽ chúng ta canh vùng 34, 35 chúng ta thoát hàng là chuẩn chứ còn chờ 36 37 tôi nghĩ xác suất khó đó còn GVR thì sẽ tiếp tục ừ, lao dốc thôi các chỉ báo kỹ thuật cũng chỉ báo xấu đối với ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh thì ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh có cái kháng hỗ trợ rất là mạnh tại 24 tôi tôi nghĩ nó sẽ có phục hồi kỹ thuật nhưng mà sớm muộn nó sẽ bục ờ, phá qua vùng 24 này thôi do vậy quý vị nên canh cái nhịp phục hồi kỹ thuật khi giá phục hồi kỹ thuật thì nhiều khả năng nó sẽ phục hồi trở lại cái khu vực này phục hồi trở lại khu vực tầm 27 à, năm cộng trừ 0,5 giá chúng ta nên thoát hàng ở khu vực này chứ đợi lúc nó phá 24 cắt thì lúc đó nó rất là sâu rồi nhiều quý vị hỏi sẽ mua ở đây không theo tôi không mua thị trường đang đau chen bây giờ nếu chúng ta mua 24 lên cao thì được 27 được hơn 10% nhưng chúng ta cũng không biết là nó có lên được hay không đây nếu đang có hàng chúng ta canh thoát thôi chứ tôi tôi rất ít khi đánh T cộng bởi vì khi thị trường chưa hình thành vùng đáy tôi rất rất ít khi đánh giữa đường vì quan điểm của tôi thì tôi vào thị trường từ 2007 mà 15 năm rồi thường một năm chỉ đánh hai ba sóng thôi vào là vào tại những điểm then chốt của thị trường có thể ngồi ngoài 3 tháng 5 tháng không sao cả nhưng mà vào trận thì chúng ta lãi 15 ba mươi phần trăm là chúng ta ra là nghỉ thôi chứ còn đánh đấm hàng ngày thì chết đinh thì các bạn chỉ có nộp phí cho công ty chứng khoán thôi Đấy, chỉ có các bạn môi giới thích và công ty chứng khoán thích thôi chứ quan điểm của tôi không khuyến nghị quý chết đinh hàng ngày chết đinh tuần nó rất là khó chúng ta mua 10 mã 7 mã giảm 3 mã tăng không kéo lại được tổng là chúng ta thua Hòa Phát Hòa Phát thì tôi nghĩ Hòa Phát đang trong cái nêm đao chen Đấy. Hòa Phát đang trong cái nêm đao chen Đây, Hòa Phát đang trong cái nêm đao chen Do vậy cá nhân tôi thì không đánh giá cao. Hiện nay Hòa Phát thì tôi không đánh giá cao. Tôi nghĩ là Hòa Phát đang trong cái niêm downtrend thì có lẽ chúng ta nên tránh ra. À, giá hiện tại thì Hòa Phát cũng không phải là giá mua được. Vẫn đang trong cái niêm downtrend này thì cốt nhất là chúng ta tránh ra. Nếu quý vị mà còn kẹp hàng Hòa Phát thì chúng ta chờ phục hồi. Hòa Phát có thể phục hồi trở lại được vùng giá 48, 475, 48. Hiện nay ra đang 438. Phục hồi khoảng gần 10%. Chúng ta nên cắt, cắt thoát ra thôi. Mặc dù Hòa Phát thì kết quả kinh doanh rất là tốt, nhưng thứ nhất nó có hai vấn đề. Hòa Phát là cổ phiếu quốc dân. À, hiện nay thì nguồn cung nó cũng rất là lớn. Thứ hai là các quỹ thì đang ngoại thì đang bị rút vốn các quỹ ETS mà Hòa Phát thì có mặt trong tất cả quỹ nên việc Hòa Phát ờ, sẽ gặp áp lực bán từ các ờ, tổ chức là khá là lớn. Do vậy, xác suất để Hòa Phát tăng cao thì tôi không đánh giá cao. đối mã nhà Khang Điền nhé. Nhà Khang Điền thì hiện nay nó đang có cái hỗ trợ rất là mạnh ở 474. Tuy nhiên tôi thì tôi đánh giá cái nhà Khang Điền hiện nay thì không biết nó đang là vùng tích lũy hay là tái phân phối. Đấy. Khi nào nó phá vùng 474 thì nó coi như quá trình phân phối kết thúc nó sẽ vào quá trình điều chỉnh. Tuy nhiên khi nó chưa phá thì chưa biết. Do vậy nếu mà nhà khang điền thì tôi nghĩ hiện nay thị trường đang xuống xấu. Do vậy chúng ta cũng nên canh thoát hàng thôi. Chứ chúng ta cũng không biết đây nó là vùng ờ, tích lũy để đi lên tiếp hay không. Nếu nó tăng lên thì nó có thể hồi trở lại được vùng giá 525. Hiện nay đang 49. Thì quý vị cầm hàng quý vị nên thoát. 52, 525 chúng ta nên thoát ra cho an toàn. Thời điểm hiện nay thị trường đang ở xu hướng xấu. Các chỉ báo kỹ thuật thì đang chỉ báo xấu nhé, báo xuống nhé. Đỉnh thì có rồi nhé. Đỉnh ở vùng giá 54 này là báo đỉnh rồi. Do vậy chúng ta nên thoát hàng thôi. MBB Đối MBB thì khi nào MBB bục 27 phá qua 27 thì mới chính thức là bước vào chen, Nhưng chỉ báo kỹ thuật thì báo đỉnh rồi nhé báo MBB đỉnh rồi mặc dù MBB là nhịp vừa rồi là có vượt qua 32.8 tạo đỉnh ở vùng giá 345 nhưng mà nó tạo ra cái phân kỳ rất là lớn phân kỳ báo đỉnh ở vùng giá báo đỉnh này phân kỳ âm này do vậy là quan điểm tôi MBB là đỉnh rồi do vậy quý vị nên canh MBB phục hồi trở lại thoát hàng thôi chứ đợi đến lúc nó phá qua 27 thì chúng ta dừng lỗ rất là xa hiện nay giá MBB 30 Tôi kỳ vọng MBB sẽ phục hồi trở lại tầm 32 năm. Đấy. Thì chúng ta nên thoát hàng nhé, phục hồi trở lại 5%. Chúng ta nên cắt 32 năm 33. Mansan. Đây, Mansan thì tôi quan điểm tôi thì Mansan đã gãy chen rồi. Hiện nay thì Mansan sẽ bước vào quá trình là đáo chen thôi. Đấy, nếu quý vị cầm man san thì việc man san có thể test trở lại chen ở 130 chúng ta nên thoát hàng. Hiện nay đang giá 123. Nếu không thì khi man san phá qua 113 chúng ta phải cắt bắt buộc. Có lẽ là chúng ta nên cắt ở vùng 130 sẽ phù hợp hơn. Chứ man san sau quá trình tăng rất là dài. Đấy, từ 40 mà lên 140 thì không còn kỳ vọng gì nữa đâu. Quá trình phân phối đã diễn ra, quá trình đỉnh đã báo rồi, đỉnh đã báo khi nó ở 140 rồi nên bây giờ nó phục hồi trở lại 130 là cơ hội rất tốt để quý vị thoát hàng thôi đối với cổ phiếu MVKG của thế giới di động đối với MWG thì MVKG vừa vừa vượt đỉnh tuy nhiên chỉ báo kỹ thuật thì báo là đạt đỉnh rồi đang là đỉnh phân phối và sẽ giảm giá à, Do vậy, cá nhân tôi đánh giá MWG hiện nay ở vùng giá 155 này thì cũng không không không còn nhiều động lực để tăng trưởng. Do vậy là có lẽ là để an toàn thì chúng ta nên thoát hàng, chờ cơ hội khác. Còn nếu không thì quý vị nào có thể đợi MWG đóng cửa dưới 145 thì chúng ta cắt. Tôi thì tôi sẽ không đợi nếu là tôi. Đối với cổ phiếu Novaland thì Novaland cũng đang đi ở cái vùng tích lũy. Tuy nhiên ờ, các chỉ báo kỹ thuật thì báo là vùng đỉnh rồi. Do vậy có lẽ Novaland chúng ta cũng canh để thoát hàng thôi. À, còn nếu quý vị nào chờ gãy hẳn chen thì chúng ta chờ khi nào Novaland phá 73 thì cắt. Quan điểm tôi Novaland đang ở 83. Nếu phục hồi thì Novaland có thể phục hồi lên tầm độ 86. À, ờ, có lẽ chúng ta nên cắt thôi. Cắt thoát đi ra. Trong thời điểm thị trường chung nó đang xấu thì kỳ vọng đặc biệt là ngành bất động sản Chúng ta biết là khi mà Fed tăng lãi suất, siết ờ, dòng tiền thì sớm muộn ờ, cái ngân hàng của Việt Nam cũng sẽ làm theo và chúng ta biết là hiện nay chúng ta cũng đang siết tín dụng bất động sản thì kỳ vọng về đợt tăng trưởng uptrend mạnh đối với cổ phiếu Novaland thời điểm này thì tôi nghĩ không khả thi. Đấy là quan điểm cá nhân tôi thôi nhé. Còn quý vị có thể uh, tham khảo và đưa ra quyết định cuối cùng là nằm ở quý vị. Tiền thì tiền trong túi quý vị, quyết định thì là quyết định của quý vị được ăn thua chịu thôi đối với cổ phiếu phát đạt cổ phiếu phát đạt cũng tương tự như Novaland đang tích lũy ở vùng giá rất là cao sau một chu kỳ tăng trưởng rất là mạnh 10 lần rồi đấy quan điểm tôi thì đối với những cổ phiếu này cá nhân tôi đánh giá đây là phân phối tôi không đánh giá là vùng giá tái tích lũy để tăng tiếp do vậy à, cổ phiếu phát đạt hiện nay đang có hỗ trợ vùng giá 60 phá qua 60 thì nó sẽ bước vào đao chen. Hiện nay giá đang 64.9. Tôi thì tôi nghĩ nếu cổ phiếu Phát Đạt phục hồi nó cũng phục hồi trở lại cùng giá 69. Đây là khu vực quý vị nên cắt. Còn quý vị nào tham thì có thể đợi nó quay trở lại 74. Đấy, vùng đỉnh nhưng tôi tôi không kỳ vọng. Tôi không kỳ vọng. Đối với những cổ phiếu mà đã đao chen rồi tôi nghĩ là nên thoát ra thôi. Những cổ phiếu đang phân phối tức là nó đang tạm thời nó đang cứng hơn thị trường nó chưa vào chen. mặc dù thị trường chung chen rồi nhưng thị trường chung đã báo tín hiệu chen thì đấy là cái phát súng báo hiệu để chúng ta nên canh thoát hàng, thoát khỏi thị trường. Đợi đến lúc tất cả cổ phiếu gãy chen thì có lẽ là quá muộn. Đối với cổ phiếu PLX, PLX thì đao chen rồi nhé quý vị nhé. Ừ. PLX của chúng ta đao chen rồi. Đấy, khi PLX phá qua 55 thì đã Chen rồi. Hiện nay đang 50. Nếu PLX test lại, test lại được 55 thôi. Có lẽ nếu quý vị cầm PLX thì chúng ta canh. PLX test lại vùng 54, 55 chúng ta cắt ra thôi nhé. Trước đó thì PLX đi trong một cái ờ, kênh giá khá là nhịp nhàng trong vòng gần 2 năm. Đấy, đi trong cái kênh giá này. Còn hiện nay thì đã phá qua kênh giá rồi. Phá qua rồi thì chúng ta phải thoát hàng thôi. PNG. Cổ phiếu ngành bán lẻ, đợt vừa rồi thì thị trường đang kỳ vọng quá cao của cổ phiếu ngành bán lẻ. Cổ phiếu PNG cũng vậy, PNG thì đang đi trong cái kênh tăng giá, tuy nhiên đang chạm cạnh trên của kênh. Tôi nghĩ là PNG hiện nay đang giá đang 115. Khi giá test lên vùng 120, 125, 122 quý vị nên thoát hàng thôi. Chứ hiện nay kỳ vọng nó break out để tăng tiếp thì tôi không kỳ vọng cao. Đó. đối với Tổng Công ty Điện lực Việt Nam thì cổ phiếu này đã đao chen rõ ràng rồi. Quá là gió nét rồi. Khi giá phá qua 115 8 thì nó thể hiện cái xu hướng đao chen rất là mạnh mẽ. Nếu bây giờ giá test lại có khi nó cũng trước mắt thì nó sẽ hướng đến test lại cái khu vực này 114.8 đến 115.8. Hiện nay giá đang 113.5, có lẽ là 115 5 116 là chúng ta nên cắt cắt thẳng tay luôn nói chua 115 116 là vùng chúng ta nên canh cắt SAB cổ phiếu SAP nhá đối với cổ phiếu S3B này thì nó có vùng tích lũy rất là tốt ở vùng giá 140 170 tôi tôi đánh giá cao cổ phiếu này nhiều khả năng SAP sẽ là một trong những má cứu điểm của thị trường sáp sẽ break out lên khi nó break out 170 nó sẽ tiếp tục tăng giá hướng lên vùng giá 200 à, nhưng ở thời điểm này thì tôi không khuyến nghị mua tuy nhiên đối với cổ phiếu sáp thì đây sẽ một cổ phiếu tăng giá 170 lên 200 thì cũng được gần 20% nhưng nó sẽ là cổ phiếu tăng giá ngược thị trường tôi tôi rất ít khi đánh khi thị trường đao downtrend thì tôi rất ít khi mua những cổ phiếu mua ngược do vậy nhưng nếu đúng kỹ thuật thì cổ phiếu sáp này sẽ tăng đấy những điểm cắt lỗ của nó rất là xa vì nó đang trong cái kênh này quý vị mua 170 thì quý vị cắt lỗ 140 mà ăn 200 tỷ lệ 50 50 tôi thường không vào những cái deal này Đấy. mà sát thì thường biến động rất là mạnh do vậy tôi tôi nhìn thấy cổ phiếu này sẽ uptrend nhưng mà nếu là tôi tôi cũng sẽ không mua bởi vì kỳ vọng nó không cao tăng được 15% không nhiều mà xác suất giảm cũng 15% ngang nhau luôn đối với cổ phiếu SSI SI thì đao chen rõ rồi nhé quý vị có thể nhìn thấy SI có một cái mô hình vai đầu vai này Đấy. tuy mô hình này là nó không được ờ, đẹp lắm vai đầu vai lệch Đấy. chúng ta có thể nhìn thấy hai cái vai này và đã phá rồi phá rồi thì chắc chắn là SI vào đao chen rồi không phải bàn nữa Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy vai đầu vai hiện nay SI đang 36 Cá nhân tôi thì đánh giá SI có thể phục hồi trở lại vùng giá 41 42. Đây sẽ là để quý vị điểm để quý vị thoát hàng thôi, không phải là mua nhé. Mua hay không mua đâu. Cá nhân tôi đánh giá là sau đó SI sẽ tiếp tục giảm giá thôi. Đó. Khả năng SI phải giảm về vùng tầm này 23 25, đây mới là khu vực hỗ trợ mạnh quý vị có thể mua này. Đó. 24 21 đây là khu vực mạnh nhất nếu về nhé nếu về khu vực này quý vị có thể mua rất là mạnh còn không thì thôi còn giữa đường quan điểm tôi tôi cũng sẽ không mua trừ khi ai điều chỉnh về vùng giá này dưới 24 thì tôi sẽ mua rất là mạnh còn SI thì báo đỉnh rồi báo đỉnh từ cái lúc ở 52 này rồi Đấy, các chỉ kỹ thuật thì xấu hết rồi vai đầu vai thì chết chặt rồi STB, Sa FTB Sacombank Đối với cổ phiếu Sacombank thì cũng đáo chen rồi nhá. Khi Sacombank phá qua 30 thì đã gãy chen tăng rồi. Hiện nay Sacombank vẫn đang trong cái kênh giá tích lũy chưa phá qua. Khi nào ở ờ, Sacombank phá qua 26 thì chính thức là đáo chen mạnh. Nhưng tôi nghĩ đợi đó hơi sâu. Có lẽ là nếu Sacombank phục hồi trở lại vùng giá 31 năm thì quý vị nên cắt cắt hàng đi ra thôi, tạm thời nghỉ. đúng không? Cổ phiếu Techcombank. Techcombank thì đao chén rồi. Đấy. Techcombank việc Techcombank phá qua 47 là đao chén chặt rồi. Nếu bây giờ Techcombank phục hồi trở lại giá hiện nay đang 44 sẽ phục hồi trở lại vùng giá 47 48 năm. Tôi nghĩ vùng giá 47 48 này chúng ta nên canh để thoát hết hàng nhé. Còn bất kể Techcombank báo cáo tốt thế nào tốt chỉ báo kỹ thuật đã báo xuống là xuống thế thôi. Rất khó để lần ngược thế cơ. Nếu không nó đã giữ được vùng giá 47 này rồi. Đối với cổ phiếu Tiền Phong Banh, TPB. TPB việc phá qua 38 năm cũng chính thức chen rồi. Nếu bây phục hồi trở lại sẽ phục hồi trở lại vùng giá 38 385 thôi. Quý có hàng nên thoát. Nghỉ. Đỉnh thì báo rồi. Đỉnh báo rất rõ rồi. Tại cái khu vực 42 ờ, này báo rất rõ rất nhiều nến, báo đảo chiều luôn. Vietcombank Vietcombank à, đang chấp dưới cái khu vực đào chen ờ, phá qua 82 thực ra Vietcombank chuẩn nhất là phải phá qua 72 mới đào chen nhưng mà đến lúc 72 nó quá chậm hiện nay Vietcombank đang hỗ trợ ở vùng giá là 80 phá qua 80 này thì sẽ giảm giá đấy đóng cửa dưới 80 sẽ giảm giá đấy tôi tôi nghĩ nếu Vietcombank phục hồi trở lại nó sẽ phục hồi trở lại 85 có lẽ chiến lược an toàn của anh nên thoát khi Vietcombank phục hồi trở lại 85 nếu quý vị có hàng VHM thì Dow chen chặt rồi. Việc VHM phá qua 80 là Dow chen rồi. Hiện nay VHM đang 64. Nếu phục hồi VHM có khả năng phục hồi trở lại 73 thôi. 73 735. Như vậy nếu quý vị cầm VHM thì nó phục hồi trở lại tầm 73, 73 cộng trừ chúng ta nên thoát hết hàng thôi. Không kỳ vọng nhiều. Còn VHM nếu giảm thì nó có thể tìm về vùng giá 55. Xa hơn thì sẽ là 48, thậm chí là 40. Đấy, đang down chen rất là mạnh rất là khó nói với VHM VIX VIX thì đang được hỗ trợ rất mạnh ở cái khu vực 76 thùng 76 thì sẽ lủng sẽ đi rất là sâu còn nếu không phục hồi trở lại VIX phục hồi trở lại được đâu VIX cần thoát khỏi 82 thì có thể phục hồi trở lại được 88 tôi tôi không đánh giá cao uh, ờ, VIX đang ở cái danh giới rất là nguy hiểm tôi nghĩ là nếu cầm VIX thì chúng ta nên thoát hàng thoát luôn VJC thì đang ở cái kênh tăng giá. Đấy. Tuy nhiên nếu mà theo cơ bản thì VJC hiện nay đang định giá rất là cao. À, chúng ta nghĩ rất nhiều nhà đầu tư bảo là VJC sẽ được lợi khi mà hàng ờ, du lịch trở lại, hàng không phục hồi. Nhưng tôi nghĩ là sẽ rất khó đong đếm được cái việc phục hồi và hưởng lợi của nó. Bởi vì hiện nay thì kinh tế lại đang bắt đầu có dấu hiệu suy thoái. Do vậy nó sẽ rất là khó để nó phục hồi mạnh mà định giá VGC khá là cao tôi nếu quan điểm tôi nhé thì tôi sẽ không cầm VGC thời điểm này tôi sẽ thoát hàng còn tất nhiên là tùy quý vị thôi nếu không quý vị muốn chắc chắn thì quý vị nên đợi khi nào nó phá khỏi cái kênh tăng giá này thì chúng ta thoát 118 nhé phá 118 chúng ta cắt 138 đến 118 nó cũng rất là xa nếu không thì chúng ta có thể canh nó hồi trở lại tầm 148 chúng ta thoát Vinamilk Vinamilk thì tôi nghĩ là Vinamilk vẫn đang miệt mài tạo đáy, chưa tìm thấy đáy. Vinamilk tôi đang đánh giá Vinamilk ở pha C, pha C của Dow Trend. Như vậy pha C thì ít nhất nó phải giảm qua cái đáy của pha A là 69. Do vậy quan điểm tôi thì chúng ta không nên bắt đáy với Vinamilk. Vinamilk tôi nghĩ là đây pha A đây. Nó có một pha phục hồi B đây. B đang ở pha C và chúng ta đợi những cái tín hiệu mạnh hơn ở pha C này khi nào thùng đáy và nó có dấu hiệu tạo đáy thì chúng ta bắt sau hiện nay có lẽ VMU chúng nên tránh đối với cổ phiếu VRE VRE thì tôi nghĩ hiện nay VRE đang bị chặn trên 13.6 Đấy chặn rưỡi thì bởi 25 năm đang đi trong cái biên này có lẽ là nó đang là giá 31 39 có lẽ nếu chúng ta cầm VRE chúng ta canh nó phục hồi theo thị trường trở lại vùng giá 34 chúng ta bán thôi chứ đợi lên 36 năm thì hên xui lắm đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường chung VN Index, VN 30 và 30 mã trong uh, rổ VN 30 có một số mã mà mọi người đang Ờ, tập trung vào ví dụ như ngành thủy sản mọi người đang kỳ vọng vào má VHM VHC à, ờ, Vĩnh Hoàn thì tôi tôi đánh giá là Vĩnh Hoàn thì rất là tốt nhưng hiện nay thì Vĩnh Hoàn đang định giá khá là cao à, tuần qua cũng là một tuần cái áp lực giảm giá nến tăng rất là bán áp lực giảm giá rất là mạnh tôi nghĩ là Vĩnh Hoàn cần điều chỉnh Đấy. nếu quý vị mà yêu thích cổ phiếu Vĩnh Hoàn thì chúng ta có thể đợi nó điều chỉnh à, về đây về hỗ trợ thì chúng ta có thể canh mua chứ còn không nên canh mua đuổi hiện tại à, chúng ta nhìn thấy cái hỗ trợ tăng giá này trên tăng giá này nếu Vĩnh Hoàn điều chỉnh về đâu đó tầm 7x hiện nay giá đang 95 có lẽ thì nếu nó về nhé tôi đang nói nếu nó về nhé tầm 7 70 72 đây là khu vực rất tốt để chúng ta có thể mua lên còn nếu không thì thôi chứ còn nếu quý vị có thể mua thì tất nhiên là tùy thôi à, nhưng mà quan điểm tôi thì mua nó sẽ rất là rủi ro ở cái thời điểm hiện tại giá 95 còn giá tăng nữa hay không thì tôi không biết Vĩnh Hoàn thì tôi vẫn khẳng định là tốt đấy nó được lợi nhưng tôi đang đánh giá nó đang định giá quá cao các chỉ báo kỹ thuật thì đã báo đỉnh đỉnh ngắn hạn nhé còn đỉnh thật hay không không biết nhưng đỉnh ngắn hạn thì có rồi do vậy nếu quý vị có hàng thì quý vị nên canh nó phục trở lại 100 thì thoát chờ trở lại vùng giá 7x 70 75 mua lên thế thôi à, đối với à, cổ phiếu ngành phân bón thì có hai mã là đạm Phú Mỹ và đạm Cà Mau. Thì vừa qua lợi nhuận báo rất là tốt nhưng mà tin ra là bán. Hai mã này khi báo cáo lợi nhuận siêu khủng tốt nhất nhiều năm thì bắt đầu bị bán. Đạm Phú Mỹ có mô hình hai đỉnh này, rất là đè, rất là rõ này. Đấy, chúng ta nhìn thấy mô hình hai đỉnh rất là rõ này. Đây có hai cái đỉnh này, rất là rõ luôn. Đấy. Đích đến của mô hình hai đỉnh này trước hết là đường viền cổ ở 60. Nếu phá qua đường viền cổ này thì đạm Phú Mỹ sẽ đi hết target sẽ xuống được uh, ờ, 45. Có lẽ đây là khu vực nếu đạm Phú Mỹ xuống được 45 sẽ là điểm mua rất là tốt. Nó cũng là cái điểm chen phố trợ rất là mạnh. Đấy. Nếu đạm Phú Mỹ xuống vùng 45 47 đây sẽ là khu vực mua rất là tốt. Trước hết là nó cần phá qua đường viền cổ 61. Đấy. Nếu quý vị có hàng thì tôi nghĩ là nên thoát. Đạm Phú Mỹ có thể phục hồi trở lại 70 trước khi lao dốc tiếp. Do vậy, uh, quý vị cầm hàng nên chốt lời tính sau. Đấy. Còn nếu đạm Phú Mỹ nay mai xuống được vùng 45 47 đây điểm mua rất tốt cho quý vị có thể mua lên. <coughs> đúng cạm Cà Mau, đạm Cà Mau thì đây đang có vô hình vai đầu vai nhỏ. Đấy. Có lẽ là sẽ xuống thôi. Phá qua 38 này rồi. Đạm Cà Mau tôi nghĩ là đạm Cà Mau sẽ xuống. Tiếp tục xuống giá. Đạm Cà Mau nếu mà điều chỉnh về đâu thì chúng ta có thể mua lên. Quan điểm tôi thì đây. Đấy. Nếu đạm Cà Mau điều chỉnh về 30, đây sẽ là khu vực quý vị có thể mua lên. Còn hiện nay thì không nhé, hiện nay thì không. Hiện nay đang bà 38 tôi nghĩ nếu đạm Cà Mau mà có thể phục hồi trở lại thì đâu đó sẽ phục hồi trở lại được 41 42 đây là khu vực quý vị có thể thoát hàng. À, đối với ngành vận tải biển thì rất nhiều người chú ý đến MHAH Hải An. Má Hải An thì tôi nghĩ nó cũng đang được định giá khá là cao. Đấy. Hiện nay thì nó thì được lợi thì đúng rồi. Đấy, nhưng nó đang định giá khá là cao. Do vậy ờ, nó cần điều chỉnh à, các chỉ báo kỹ thuật thì cũng báo đi xuống Đấy. khá là khá là mạnh do vậy giá thì tăng được hơn 100 tôi nghĩ là Hải An sẽ quay trở lại tích lũy quanh vùng 70 đây mới là khu vực quý vị có thể canh mua nếu giá trở lại 65 70 nhé còn không thì thôi Đó. chứ nếu chúng ta mua ở thời điểm hiện tại chín mấy 100 nó rất là rủi ro mặc dù nó rất là tốt nhưng mà nó đang định giá cao rồi và quá trình phân phối nó cũng đang diễn ra đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần cuối cùng của tháng 4 à, chúc quý đầu tư có một tuần à, giao dịch thành công